Những câu đố hay nhất, hãy like và subscribe để tham gia trả lời nhé. Nhìn quốc kỳ đoán tên các nước trong khu vực châu Âu. Đây là quốc kỳ của nước nào? Đây là quốc kỳ của Albania. Biểu tượng lớn nhất của lá cờ này là đại bàng. Điều này được liên kết với anh hùng dân tộc Sanderbeg, một vị tướng Thổ Nhĩ Kỳ rời quân đội để tìm tự do ở Albania. Điều này đã xác định người Albany trong nhiều năm. Đây là quốc kỳ của nước nào? Đây là quốc kỳ của Andorra. Andorra là một quốc gia thuộc khu vực châu Âu với diện tích nhỏ đứng thứ sáu lục địa già. Quốc kỳ của Andorra với các biểu tượng thể hiện mối quan hệ từng gắn bó với cả Tây Ban Nha và Pháp, đồng thời cho thấy sức ảnh hưởng của giáo hội công giáo trên lá cờ tổ quốc. Andorra là đất nước nhỏ bé nằm giữa Pháp và Tây Ban Nha, đây là quốc kỳ của nước nào? Đây là quốc kỳ của Macedonia. Trên lá cờ có hình ảnh mặt trời tỏa ra 8 tia sáng, màu vàng trên nền đỏ tượng trưng cho mặt trời mới của tự do. Hình ảnh này được thiết kế dựa vào phần lời của bài quốc ca Bắc Macedonia. Đây là quốc kỳ của nước nào? Đây là quốc kỳ của nước Anh. Ngoài ra nước Anh còn có thêm lá cờ có ba màu, xanh dương, đỏ và trắng, và dường như nó là sự kết hợp của lá cờ Anh với các quốc gia trong Liên hiệp. Do London vừa là thủ đô của Anh cũng vừa là thủ đô chính của Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, nên cả hai lá cờ đều được sử dụng để nói về nước Anh. Đây là quốc kỳ của nước nào? Đây là quốc kỳ của nước Áo, Hình ảnh lá cờ của áo gồm ba sọc với hai màu trắng, đó là biểu tượng cho lòng dũng cảm của người anh hùng dân tộc Bếp of Diabol về. Màu đỏ là màu của máu, đại diện cho những hy sinh anh dũng để bảo vệ lẽ công chính, còn màu trắng là màu của hòa bình, màu của sự trinh nguyên, trong trắng và màu của khát vọng. Đây là quốc kỳ của nước nào? Đây là quốc kỳ của nước Ba Lan. Cờ Ba Lan được lấy ý tưởng từ quốc kỳ của đất nước gồm hai màu trắng và đỏ, Màu trắng đại biểu cho hình ảnh đại bàng chiến thắng, màu đỏ đại diện cho nền của cánh đồng đỏ Ba Lan. Đây là quốc kỳ của nước nào? Đây là quốc kỳ của nước Belarus, màu đỏ tượng trưng cho tự do và sự hy sinh của những người đi trước của quốc gia, trong khi màu xanh lá cây đại diện cho sự sống. Đây là quốc kỳ của nước nào? Đây là quốc kỳ của Vương quốc Bỉ, cờ Bỉ gồm ba sọc dọc là màu đen đầu tiên, đến màu vàng và cuối cùng là màu đỏ. Đây cũng là ba màu sắc có trên cờ Đức, trong khi cờ Bỉ dựa trên ý tưởng thiết kế của cờ Pháp, nhưng thay vì các màu xanh, trắng, đỏ như Pháp thì quốc kỳ Bỉ lại dùng màu đen, vàng và đỏ. Đây là quốc kỳ của nước nào? Đây là quốc kỳ của Bồ Đào Nha. Quốc kỳ có màu đỏ tượng trưng cho sự chúc mừng việc thành lập nền cộng hòa thứ hai ở nước này. Mao Lục bày tỏ ý tôn kính với quốc vương Henry là người đã sáng lập ra trường hàng hải đầu tiên ở nước này. Nằm trên cả hai phần xanh đó là quốc huy của Bồ Đào Nha hình chiếc thiên cầu, một dụng cụ đi biển thời xưa, chứng tỏ công trạng của Bồ Đào Nha trong việc khám phá thế giới bằng đường hàng hải. Đây là quốc kỳ của nước nào? Đây là quốc kỳ của Bosnia và Herzegovina. Ba điểm của tam giác tượng trưng cho ba dân tộc cấu thành của Bosnia và Herzegovina, người Bosnia, người Croatia và người Serbia. Hình tam giác thể hiện hình dạng gần đúng của lãnh thổ Bosnia và Herzegovina. Các ngôi sao đại diện cho châu Âu có nghĩa là vô hạn về số lượng và do đó chúng tiếp tục từ trên xuống dưới. Cờ có các màu sắc thường liên quan đến tính trung lập và hòa bình, trắng, xanh dương và vàng. Họ cũng là màu sắc truyền thống liên kết với Bosnia. Đây là quốc kỳ của nước nào? Đây là quốc kỳ của Bulgaria, màu trắng của lá cờ được cho là biểu tượng của hòa bình, tình yêu và tự do, màu xanh lá cây nhấn mạnh nền nông nghiệp thịnh vượng, màu đỏ tượng trưng cho cuộc đấu tranh giành độc lập và lòng can đảm của quân đội Bulgaria. Đây là quốc kỳ của nước nào? Đây là quốc kỳ của Cộng hòa Séc, màu trắng của lá cờ Séc tượng trưng cho sự hiền hòa, trung thực của người dân Cộng hòa Séc, Màu đỏ của cờ Séc thể hiện cho lòng dũng cảm, yêu nước của dân tộc xét Cuối cùng là màu xanh lam của cờ Séc tương trưng cho sự cảnh giác, sự thật, lòng trung thành và sự kiên trì. Đây là quốc kỳ của nước nào? Đây là quốc kỳ của Croatia. Lá cờ gồm 3 đường kẻ ngang màu đỏ, trắng, xanh dương to bằng nhau, ở giữa là huy hiệu của nước Cộng hòa Croatia. Huy hiệu này có hình chiếc khiên, màn dáng dấp của bàn cờ với 13 ô đỏ, 12 ô trắng. Ô đầu tiên trên cùng bên trái luôn là màu đỏ. Phía trên là năm biểu tượng nhỏ hơn tượng trưng cho năm vùng lãnh thổ hình thành nên đất nước, Croatia, Dubrovnik, Dalmatia, Istria và Slavonia. Đây là quốc kỳ của nước nào? Đây là quốc kỳ của Đan Mạch. Lá cờ Đan Mạch được bao bọc trong một quyền thoại, Điều này thiết lập nguồn gốc của nó trực tiếp từ bầu trời, từ đó nó sẽ rơi vào năm 1527 trong một trận chiến mà quân đội Đan Mạch đã chiến đấu ở Estonia. Ở nơi đầu tiên, lá cờ này chỉ được sử dụng trong các thành phần quân sự, nhưng sau đó nó đã được điều chỉnh để xác định toàn bộ quốc gia. Hiện tại, kích thước của cờ rất đặc biệt. Đây là quốc kỳ của nước nào? Đây là quốc kỳ của Đức. Ý nghĩa của chúng lần lượt là đen thoát ra khỏi bóng tối nô lệ, đỏ tượng trưng cho máu trong các cuộc chiến, vàng màu sắc của ánh sáng hoàng kim tự do. Như vậy khi ghép ba màu sắc này lại với nhau thì sẽ mang ý nghĩa là thoát khỏi bóng tối nô lệ nhờ những trận chiến đẫm mới mới có thể vươn tới được với ánh sáng tự do hoàng kim. Đây là quốc kỳ của nước nào? Đây là quốc kỳ của Estonia. Màu xanh lam phản chiếu màu của bầu trời, hồ nước, biển cả và lòng trung thành của người Estonia đối với quê hương. Màu đen tượng trưng cho màu của đất đai, đồng thời cũng thể hiện sự gian khó của người Estonia. Còn màu trắng tượng trưng cho hạnh phúc và ánh sáng của người dân đất nước này. Đây là quốc kỳ của nước nào? Đây là quốc kỳ của Hà Lan. Màu xanh lam cho biết đất nước hướng ra đại dương, tượng trưng cho hạnh phúc của người dân. Màu trắng tượng trưng cho tự do, bình đẳng và dân chủ, đồng thời cũng thể hiện đức tính giản dị của con người. Màu đỏ tượng trưng cho thắng lợi của cuộc cách mạng. Quốc kỳ Hà Lan ban đầu có màu cam, trắng và xanh lam kết hợp. Màu cam đại diện cho sự cai trị của hoàng tử Orange, cha đẻ của đất nước Hà Lan và sau đó được thay thế bằng màu đỏ có vẻ sống động hơn. Màu xanh nhạt cũng được chuyển thành màu xanh coban, trở thành màu mà chúng ta thấy ngày nay. Đây là quốc kỳ của nước nào? Đây là quốc kỳ của Hungary. Màu đỏ trên lá cờ tượng trưng cho sức mạnh, màu trắng tượng trưng cho niềm tin và màu xanh lá cây tượng trưng cho hy vọng. Đây là quốc kỳ của nước nào? Đây là quốc kỳ của Hy Lạp. Chính sọc được cho là đại diện cho số lượng âm tiết trong cụm từ Hy Lạp Eleutheria Thanatos, thường được dịch là tự do hoặc cái chết. Một trận chiến khốc trong cuộc nổi dậy cuối cùng chống lại sự chiếm đóng của Ottoman Thánh giá ngang bằng nhau đại diện cho nhà thờ chính thống Hy Lạp, tôn giáo chiếm ưu thế của Hy Lạp và là tôn giáo được chính thức công nhận duy nhất. Giáo hội đóng một vai trò quan trọng trong cuộc đấu tranh giành độc lập chống lại người Ottoman và các nhà sư nổi dậy chiến đấu mạnh mẽ chống lại người Ottoman. Màu xanh đại diện cho biển rất quan trọng đối với Hy Lạp và một phần quan trọng của nền kinh tế. Được nhìn thấy trong bùa mắt màu xanh được sử dụng để tránh khỏi cái ác và màu trắng được xem như màu sắc của sự tinh khiết. Đây là quốc kỳ của nước nào? Đây là quốc kỳ của Iceland. Đây là quốc kỳ của nước nào? Đây là quốc kỳ của Ireland, màu xanh lá cây tượng trưng cho những người theo công giáo Roma. Màu da cam tượng trưng cho những người theo đạo tin lành còn màu trắng ở giữa thể hiện sự hòa hợp dân tộc của Ireland. Đây là quốc kỳ của nước nào? Đây là quốc kỳ của Kosovo. Sáu ngôi sao tượng trưng cho sáu nhóm dân tộc chính của Kosovo. Trước khi tuyên bố độc lập, Kosovo được đặt dưới sự quản lý của Liên Hợp Quốc và sử dụng lá cờ của Liên Hợp Quốc cho mục đích chính thức. Các dân Serbia và Albania đã sử dụng lá cờ quốc gia của họ kể từ thời kỳ xã hội chủ nghĩa năm tư. Đây là quốc kỳ của nước nào? Đây là quốc kỳ của Latvia. Màu đỏ đậm là màu máu của một thủ lĩnh Latvia khi bị thương và trắng là màu của tấm vải quấn quanh vết thương đó. Đây là quốc kỳ của nước nào? Đây là quốc kỳ của Liechtenstein. Đây là quốc kỳ của nước nào? Đây là quốc kỳ của Lithuania. Màu vàng trên lá cờ tượng trưng cho hình ảnh những cánh đồng lúa mì, màu xanh lá cây tượng trưng cho rừng cây và màu đỏ tượng trưng cho lòng yêu nước của người Litva. Đây là quốc kỳ của nước nào? Đây là quốc kỳ của Luxembourg. Đây là quốc kỳ của nước nào? Đây là quốc kỳ của Manta. Đây là quốc kỳ của nước nào? Đây là quốc kỳ của Moldova. Đây là quốc kỳ của nước nào? Đây là quốc kỳ của Monaco. Đây là quốc kỳ của nước nào? Đây là quốc kỳ của Montenegro. Đây là quốc kỳ của nước nào? Đây là quốc kỳ của Na Uy, màu đỏ, trắng và xanh được cho là chịu ảnh hưởng của quốc kỳ Pháp, biểu trưng cho sự tự do, Chữ thập trắng lệch tâm dựa theo thiết kế cờ thánh giá Bắc Âu, bắt nguồn từ quốc kỳ Đan Mạch. Đây là quốc kỳ của nước nào? Đây là quốc kỳ của Nga, ba màu cờ Nga cho rằng chúng phản ánh hệ thống xã hội Nga dưới thời quân chủ. Màu trắng biểu trưng cho chúa, màu xanh biểu trưng cho sa hoàng, còn màu đỏ là nông dân. Đây là quốc kỳ của nước nào? Đây là quốc kỳ của Phần Lan, màu xanh lam tượng trưng cho bầu trời và hàng nghìn sông hồ chảy khắp đất nước, màu trắng tượng trưng cho tuyết mùa đông. Chữ thập màu xanh trên lá cờ Phần Lan gợi sự liên hệ gần gũi với bốn quốc gia Bắc Âu láng giềng là Thụy Điển, Đan Mạch, Na Uy và Iceland. Đây là quốc kỳ của nước nào? Đây là quốc kỳ của Pháp, các màu sắc trên lá cờ có ý nghĩa như sau, màu trắng là biểu thị cho sự trong sáng, công lý và công bằng, màu xanh là ý nghĩa của hòa bình, tự do và niềm hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn, màu đỏ là máu của những người dân đã anh dũng đứng lên giành lấy độc lập, tự do và bình đẳng cho đất nước. Đây là quốc kỳ của nước nào? Đây là cờ của Rumani, cờ Rumani có ba màu đó là xanh lam, vàng và đỏ, mang ý nghĩa là tự do, công lý và tình huynh đệ. Đây là quốc kỳ của nước nào? Đây là quốc kỳ của San Marino, màu trắng ở trên và màu xanh sáng ở dưới với hình quốc huy chồng lên tại trung tâm. Màu trắng đại diện cho hòa bình và màu xanh sáng đại diện cho tự do. Ngôi làng đó trở thành thủ đô San Marino sau này. Đây là quốc kỳ của nước nào? Đây là quốc kỳ của Serbia. Đây là quốc kỳ của nước nào? Đây là quốc kỳ của Slovakia. Đây là quốc kỳ của nước nào? Đây là quốc kỳ của Tây Ban Nha, màu đỏ tượng trưng cho máu, cho lòng yêu nước, màu vàng tượng trưng cho sự phồn vinh. Đây là quốc kỳ của nước nào? Đây là quốc kỳ của Slovenia. Đây là quốc kỳ của nước nào? Đây là quốc kỳ của thành Vatican. Cờ thành Vatican và cờ của Thụy Sĩ là những lá cờ quốc gia hình vuông duy nhất trên thế giới. Các sọc màu vàng và trắng trên lá cờ của thành phố Vatican phá vỡ quy tắc quy hiệu của cột. Điều này là do Vatican tuân theo các quy tắc của Chúa chứ không phải của con người. Đây là quốc kỳ của nước nào? Đây là quốc kỳ của Thụy Điển. Chữ thập trên quốc kỳ của người Thụy Điển có thể chỉ là một bản khác của quốc kỳ Đan Mạch, nhưng theo như một truyền thuyết, vào thế kỷ thứ 12, đức vua Erik Joffoli của Thụy Điển đã trông thấy một chữ thập màu vàng trên nền trời xanh và từ đó thiết kế ra lá cờ cho riêng mình. Đây là quốc kỳ của nước nào? Đây là quốc kỳ của Thụy Sĩ. Dấu chữ thập trắng trên nền đỏ của quốc kỳ Thụy Sĩ thể hiện cho đạo cơ đốc, Hội chữ thập đỏ đổi ngược màu sắc trên lá cờ của hội nhằm ghi nhớ công ơn của người sáng lập ra hội, ông Henry Jun An người Thụy Sĩ. Đây là quốc kỳ của nước nào? Đây là quốc kỳ của Ukraine. Đây là quốc kỳ của nước nào? Đây là quốc kỳ của Ý, màu xanh lá đại diện cho cây cối và núi đồi, màu trắng đại diện cho dãy Alps, màu đỏ đại diện cho máu đã đổ xuống trong cuộc chiến giành độc lập. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ đăng ký, like và chia sẻ để theo dõi những câu đố thú vị khác nhé.